cần bán nhà liền kề xây mới 4 tầng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đấy, như chúng ta có thể thấy là à, cái vị trí đường ngõ ở trước nhà là rộng 3,5 m là ô tô là có thể là đỗ ở trước cửa nhà và cách đường chính hai ô tô tránh nhau là 15 m Ngôi nhà là có diện tích là 33 m 2 Đấy, có bề ngang là rộng à, 3,25m và chiều sâu là 10,5m Đây là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây Mọi người có thể thấy là toàn bộ ngôi nhà này đều, đều đã được hoàn thiện xong Để chúng ta là có thể chuyển đồ về và ở luôn Đây là mặt tiền Được ốp đá và sử dụng là cửa cuốn Đây là ở phía bên trong của ngôi nhà đây đây là bên trong của tầng 1 thì tầng 1 là sẽ được thiết kế là bao gồm là có một phòng khách một phòng bếp và một phòng vệ sinh tôi đang đứng từ phía bên trong để chiếu ra để cho mọi người có thể thấy Đấy, diện tích 33 m 2 rất là rộng rất là thoáng nằm ở trong khu vực uh, đông dân cư toàn bộ cái hệ thống vật liệu để sử dụng uh, hoàn thiện ngôi nhà là vật liệu cao cấp sử dụng là gạch nát nền là gạch granite 80 80 loại 1 sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led cao cấp hệ thống sơn tường là sử dụng là sơn tôn được bản rất là kỹ đây là khu vực bếp toàn bộ hệ thống ờ, tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ sồi nga hệ thống ờ, mặt bếp và cổ bếp đều được ốp đá granite hết vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng chất liệu ờ, inox 304 hàng nhập khẩu Hàn Quốc trong đây là khu vực nhà vệ sinh Đấy, chúng ta có cửa thông cửa ờ, nhà vệ sinh đây đó chính là sử dụng là bằng ờ, cửa nhôm kính cao cấp ở phía bên trong cái sử dụng là bồn cầu nền khối hàng nhập khẩu và đây là hệ thống ờ, lavabo gương và hệ thống phụ kiện tiếp theo đây là tôi giới thiệu hệ uh, khu vực tầng 2 cho mọi người có thể thấy được thì đây là cái hệ thống tay vịn cầu thang đây mọi người có thể thấy là tay vịn sử dụng là bằng à, gỗ nim nam phi cao cấp hệ thống mặt bậc và cổ bậc cầu thang là được ốp bằng đá granite màu đen trắng rất là đẹp và nổi bật ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh Đấy, phòng ngủ rất là rộng có cửa mở ra ban công ở phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà đây cửa lùa hệ thống trần thạch cao kết hợp với lại đèn led đã hoàn thiện đảm bảo cho ngôi nhà luôn luôn đầy đủ ánh sáng đây chúng ta có thể là nhìn kỹ chi tiết đây cái uh, diện tích của ngôi nhà rất là rộng rất là thoáng đây là cửa thông phòng đây cửa thông phòng được sử dụng là bằng gỗ nim nam phi cửa rất là to rất là cao đây là khu vực nhà vệ sinh đây mọi người có thể thấy đây đấy, khu vực nhà vệ sinh là sử dụng là toàn bộ đều là nhập khẩu cao cấp hết hệ thống sen cây Đó, hệ thống sen cây hệ thống ờ, bồn, uh, bồn cầu nhập khẩu nền khối và đây là cái khu vực ờ, lava bô chậu đá gương Đấy, trong đây thì chúng ta sẽ có luôn là một cái hệ thống uh, quạt hút mùi và cũng sử dụng luôn hệ thống điện là đèn led luôn cửa thông phòng là dùng là cửa nhôm kính sau đây là mời mọi người nên tham quan ở phía bên trên uh, tầng 3 đấy thì thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là chúng tôi là sẽ thiết kế là tương tự như nhau chúng ta là sẽ bao gồm là một phòng ngủ một phòng vệ sinh đây chúng ta có thể là nhìn uh, nhìn qua cái uh, chi tiết uh, của toàn bộ tổng quan tầng 3 đây thì là khi mà chúng ta từ cầu thang chúng ta đi lên thì là nó sẽ đầu tiên là cái ờ, nhà vệ sinh đây đó nhà vệ sinh là thiết kế giống như tầng hai thôi chúng ta sẽ có là cửa nhà vệ sinh là sử dụng là cửa nhôm kính sen tắm là sen cây sen tắm nóng lạnh hệ thống ờ, bồn cầu nền khối nhập khẩu và đây là hệ thống ờ, chậu rửa lavabo kết hợp với này bàn đá hệ thống gương hệ thống phụ kiện inox 304 cao cấp và đây đây là cái khu vực phòng ngủ ở trong tầng 3 đó, chúng ta có thể là nhìn uh, kỹ hơn chi tiết từ phía bên trong phòng này đó, cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí hệ thống đèn led kết hợp với lại trần thạch cao cửa thông phòng là sử dụng bằng cửa gỗ lim nam phi gạch nát nền là ờ, gạch granite 8080 loại 1 và trên đây là tầng cuối cùng của ngôi nhà tầng 4 thì chúng ta sẽ có là một khu vực là để đặt máy giặt và giặt đồ một khu vực phòng thờ và một khu vực sân phơi với cái diện tích là 33 mét vuông đã được chúng tôi là thiết kế và bố trí vị trí của các phòng rất là hợp lý đấy chúng ta có giếng trời để chiếu xuống khu vực cầu thang đây để nệ ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà đó thiết kế rất là hợp phong thủy luôn đầy đủ ánh sáng và không khí đây là khu vực là dùng để à, để máy giặt và giặt đầu đây chúng tôi đã thiết kế hoàn thiện đầy đủ là cái hệ thống vòi nước chờ này cái hệ thống ờ, điện này để chúng ta có thể là cắm máy giặt đó. hệ thống ờ, thoát sàn và bên trong đây đó chính là cái khu vực phòng thờ phòng thờ thì là có cửa ngăn phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim nam phi đây bên trong là khu vực phòng thờ cũng được hoàn thiện rất là cao cấp đó chúng ta là có cửa thông phòng gỗ lim nam phi này có cửa sổ là bằng nhôm kính này và hệ thống trần là trần thạch cao cùng với đèn led và tiếp theo đây phòng cuối cùng đó chính là phòng để ờ, phơi đồ đấy chúng ta có cửa sổ mở ra bên ngoài đây để lấy ánh sáng lấy gió và lấy không khí để chúng ta có thể là thông phong và có thể là phơi đồ cửa ngăn là dùng là cửa nhôm kính đây mọi người có thể quan sát chúng ta có thể thấy là cái khu vực xung quanh là rất nhiều nhà cao tầng Đấy, dân cư ở rất là đông đầy đủ tất cả các tiện ích điện đường trường trạm Tôi xin nhắc lại toàn bộ thông tin để cho mọi người có thể nắm được. Đó chính là ngôi nhà được thiết kế mới 4 tầng, có hướng chính là hướng Tây Nam, diện tích là 33 m2, nằm tại tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 820 triệu đồng. Ngôi nhà đã hoàn thiện xong và mọi người là có thể chuyển đồ về ở luôn. Chúng tôi là cam kết là nhà có đầy đủ sổ đỏ, đầy đủ giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế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 Nhớ ấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản khác cần bán của công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.